thiệu với các bạn một à, số dòng bếp ga nội địa Nhật à, có sẵn tại shop giới thiệu với các bạn đây là những dòng bếp à, mặt men đây là những dòng bếp mặt men à, bếp cơ bản đây là bếp uh, full chức năng con này là bếp full chức năng phía dưới này là những con bếp ờ, mặt đây là những con bếp mặt kính và đây là bếp ờ, ga âm và bếp từ những con này thì ờ, nó chưa vệ sinh đây là giá chưa vệ sinh nha các bạn à, xin giới thiệu với các bạn từng con bếp ha đầu tiên là con Rinnai mã số 1 035 224 giá 1 triệu 7 những con này là bếp ờ, cơ bản thì ờ, bếp cơ bản thì chức năng của nó là ờ, khóa ga khi nước cạn nồi khóa ga khi tắt lửa nếu mà mình muốn hẹn giờ nấu hoặc nướng thì các bạn có thể mua thêm ổ cắm hẹn giờ để hẹn giờ cho các loại thực phẩm mà mình biết trước thời gian nấu hoặc nướng đây là bếp cơ bản ha có thể mua thêm ổ cắm hàng giờ để hàng giờ nấu ờ, cho bếp ờ, bếp số 2 con này sản xuất năm 2017 giá một triệu rưỡi bếp mặt men nha các bạn con này thì bên trong nó còn rất là đẹp nhưng mà cái mặt trước thì nó hơi ờ, bị ố mặt trước con này thì shop có gắn cái, cái công tắc rang đây là công tắc rang của shop thì nếu mà à, bếp à, bình thường nó, nấu à, chức năng bình thường thì cái cảm biến chạm đáy nồi nó đạt nhiệt độ 250 độ thì nó sẽ khóa ga tắt lửa những cái loại bếp mà có công tắc rang giống như công công tắc rang của nhà sản xuất nút 3 giây á, thì nó nâng cái nhiệt độ của cảm biến đáy nồi lên 300 độ thì nó sẽ khóa ga và tắt lửa còn bên shop gắn thêm cái công tắc Ờ, công tắc rang của shop thì ờ, nó sẽ không khóa ga và tắt lửa nữa giúp mình nấu ờ, nướng nó thoải mái không lo chuyện tắt lửa khi mà mình rang gạo rang đậu thì mình cần cái nhiệt độ lượng cao mình sử dụng cái công tắc này bật qua đây là on thì mình nấu nướng thoải mái luôn bếp số 3 giá 1 triệu tư 902 062 con bếp cơ bản của à, Paloma bếp này thì nó có công tắc ra rang của nhà sản xuất nút 3 giây của nhà sản xuất nếu các bạn à, muốn gắn thêm à, công tắc rang của shop thì shop sẽ gắn thêm cho các bạn bếp số 4 001 292 giá 1 triệu 8 đây là một bếp ờ, của Rinnai dán ờ, cái nhãn ờ, Tokyo ga đây là cái hãng cung cấp ga nó bán ga thì hãng ga nó sẽ đặt hàng của uh, Rinnai, Paloma hay Hạt và dán cái tem của họ lên để bán hoặc tặng cho khách hàng sử dụng ga của họ chứ Tokyo ga không phải là hãng sản xuất bếp ga bếp này thì nó đã có ờ, gắn à, có công tắc rang sẵn của nhà sản xuất rồi nếu mà các bạn muốn gắn thêm công tắc rang của shop thì shop sẽ gắn thêm cho các bạn bếp số 5 2 triệu rưỡi 900 343 bò dòng bếp cơ bản của Paloma nếu các bạn ờ, muốn xem hình chi tiết của bếp nào thì các bạn nhắn vào Zalo của shop theo số điện thoại 0909306149 à, và nhắn kèm theo, theo mã số 6 số này kèm theo cái mã 6 số này thì shop sẽ à, gửi hình cho, chi tiết cho các bạn xem hoặc các bạn có thể chụp màn hình và gửi qua thì ờ, shop sẽ gửi hình cho các bạn xem bếp số 6 giá 1 triệu 6 bếp Corinai mã 040655 đây là cũng là một dòng bếp cơ bản bếp số 8 giá 1 triệu tư 017297 con này à, bếp nút nhấn có nút 3 giây bếp à, số 11 giá 2 triệu 2 600012 bếp ba lô ma nhúc nhấn đây cũng là một dòng bếp ờ, cơ bản các bạn có thể mua thêm ống hẹn giờ giá 80.000 một cái ổ cắm hẹn giờ để ờ, mình hẹn giờ nấu hoặc nướng những loại thực phẩm mà mình biết trước thời gian các bạn cũng có thể gắn thêm công tắc rang chiên để mình ờ, rang chiên thoải mái không lo tắt lửa bếp số 13 giá 8 triệu mã 0023 100 002300 dòng bếp này dòng bếp full chức năng của Rinnai mặt kính full inox con này thì có nó có ờ, hẹn giờ bếp trái mình ờ, có hẹn giờ ờ, nấu mình chế độ nấu cơm bếp bên phải thì nó có chọn nhiệt độ chiên từ 160 108 đến 200 độ nấu nước sôi và nấu ờ, nước sôi 5 phút sẽ tắt và có nút 3 giây để uh, nâng cao cái cảm ờ, nhiệt độ cảm biến uh, lên 300 độ thì bếp sẽ tự động khóa ga tắt lửa với dòng bếp này thì các bạn cũng có thể gắn thêm công tắc rang chiên thoải mái shop sẽ tích hợp uh, thẳng vào nút 3 giây thì khi mà mình sử dụng cái nút 3 giây này thì uh, mình uh, rang gạo rang đậu thoải mái không lo tắt lửa hẹn giờ bếp nướng bếp nướng à, có thể à, chọn theo nhiệt độ à, từng loại thực phẩm bếp số 14 001686 đây cũng là full inox của có hẹn giờ bếp phải hẹn giờ à, nướng nướng hai tầng lửa full chức năng bếp số 15 dòng bếp à, full chức năng của Rinnai bếp mặt kính full inox bếp 16 là dòng bếp của Hackman đây là một dòng bếp của Hackman à, cái uh, chữ Osaka ga nó cũng giống như là Tokyo ga nó là cái hãng uh, bán bếp ga ở bán uh, hãng bán ga nó cung cấp ga cho hộ gia đình nó đặt hàng à, à, bếp của Rinnai Paloma hoặc Hartman để à, bán à, và hoặc là tặng cho khách hàng à, mua ga của họ con này thì à, dòng cái dòng bếp là của Hartman sản xuất full chức năng con này có rất là nhiều chức năng hẹn giờ nướng à, hẹn giờ nấu, bếp trái hẹn giờ nướng bếp trái thì nó có ờ, chức năng nấu cơm nấu cháo rất là nhiều chức năng nấu cơm nấu cháo hẹn giờ à, chọn nhiệt độ chiên từ 140 160 180 200 độ nấu nước sôi lên tự tắt hoặc là sôi 5 phút sẽ tắt nút 3 giây các bạn à, quan tâm con nào thì các bạn à, nhắn tin uh, mã số bếp mã số bếp màu đỏ ở dưới để uh, shop sẽ gửi hình chi tiết cho các bạn xem đây là những dòng bếp ga âm bếp ga âm 20 18 19 20 bếp ga âm hai con trên này là hàng trưng bày giá 8 triệu hàng trưng bày hàng trưng bày là như mới con uh, số 18 136 đây là dòng bếp ờ, dòng cao cấp bếp ga còn đây là những dòng bếp từ có rất là nhiều mức giá ờ, đây là giá những bếp mà chưa vệ sinh sử dụng điện 220 Ờ, sử dụng điện điện ờ, tiêu chuẩn của nó là 200V mình cắm điện 220 là hoạt động bình thường điện tiêu chuẩn là 200V những ờ, loại bếp trên 2000W thì điện tiêu, sẽ sử dụng điện 200V mình sử dụng điện 220 điện lưới của mình thì sử dụng bình thường ha bếp ờ, Rinnai nút nhấn giá 2 triệu 2 mã bếp 004201 mã bếp 004201 đặt bếp bếp sổ đẹp sau đây tôi sẽ đóng nắp lại và thử các à, tính năng của bếp đầu tiên à, tôi sẽ thử à, với chức năng à, khóa ga khi gió thổi làm tắt lửa tôi sẽ giảm nhỏ ngọn lửa để cho dễ thổi để mô phỏng gió thổi làm tắt lửa đây là hộc nướng của bếp còn rất là sáng đẹp khi nướng thì các bạn nên đổ một lớp nước vào dưới khay nướng để nước nó bốc lên làm mềm thực phẩm và chúng ta cũng dễ dàng vệ sinh hơn để thổi tắt lửa mô phỏng là gió thổi làm tắt lửa sau 5 đến 7 giây bếp nhận nhiệt độ ờ, nhận ờ, tín hiệu là lửa đã tắt thì bếp sẽ tự động khóa ga bếp đã khóa ga và tắt lửa công tắc còn đang mở đèn đỏ này tức là nó đang báo là lỗi ờ, mình ờ, ờ, chưa tạo khóa cái này không khi công tắc mình nhấn xuống mà không không có lửa cháy thì nó sẽ báo lỗi đèn đỏ chức năng thứ hai tôi sẽ giới thiệu với các bạn chức năng khóa ga khi nước cạn nồi tôi sẽ sử dụng hai miếng sắt để thay thế cho hai đáy nồi khi sử dụng cái ờ, thưởng chức năng này tại nhà thì các bạn nên sử dụng ờ, những loại nồi có đáy dày nếu mà nồi có đáy mỏng thì ờ, khi các bạn thử nó sẽ không chính xác tại vì lửa gió nó thổi làm nguội cái đáy nồi thì các bạn thử thời gian dài nó cũng không chính xác các bạn lưu ý là cái mâm chia lửa nó cao hơn mặt bếp 2 cm cho nên nếu mà nước nó có trào ra thì nó chỉ chỉ nằm à, mặt bếp thôi nó không làm tắt lửa được những nơi khác họ giới thiệu à, chức năng này là chức năng chống trào hàm ý là nước trào ra làm tắt lửa thì à, bếp sẽ tự động khóa ga nhưng mà giới thiệu như vậy là không chính xác tại vì nước nó nằm chỗ nằm trên mặt, mặt bếp thôi chứ nó không làm tắt lửa được bếp ga nội địa Nhật uh, ờ, hao pin hơn bếp ga Việt Nam bởi vì khi mà mình mở một bếp thì tất cả ba bếp nó đều đánh lửa để uh, mục đích là để ờ, đốt cháy cái lượng ga thừa nếu mà có rò rỉ đó là chức năng an toàn để mà khắc phục cái tình trạng uh, nhanh hết pin thì uh, shop có uh, đối với bếp này thì sẽ có tặng kèm theo bộ ờ, pin sạc bao gồm viên pin lò xo à, một cục sạc với đoạn dây dài 3 mét dây ờ, dài thì các bạn nối ổ điện xa nó dễ hơn sử dụng thoải mái không phải không cần phải kéo ổ điện lại sát cái bếp của mình với à, những dòng bếp này thì khi mà à, cái miếng sắt này đạt độ à, 250 độ thì nó sẽ à, tức là lúc đó cái que cảm biến que cảm biến trong này nó nhận nhiệt độ à, khoảng 240 200 253 254 thì đó thì nó sẽ tự động à, khóa ga và tắt lửa bếp này thì không có nút 3 giây thì nếu mà các bạn muốn rang xào ờ, thoải mái thì ờ, mình có thể gắn thêm cái ờ, công tắc rang gắn thêm công tắc rang mình rang xào thoải mái không lo tắt lửa nè tôi sẽ thử bếp bên phải đã 250 độ bên trái 230 độ 220 khi bếp nhận nhiệt độ cao thì à, nó sẽ tự động à, giảm nhỏ ngọn lửa lại khi bếp nhận nhiệt độ cao thì bếp sẽ tự động nhỏ nhỏ ngọn lửa lại và cái cái, cái cần gạt này nè mình điều chỉnh nó không có còn à, à tác dụng bếp bên trái đã à, tắt lửa bếp bên phải nó cũng ra đã giảm nhỏ ngọn lửa rồi bếp bên ờ, trái ờ, ờ, khóa gà nè bếp bên phải thì nó cũng gần khóa rồi bếp có chuyển ra bắt được không À, bếp mình ờ, ship hàng toàn quốc nha bạn ơi. Bạn quan tâm bếp nào thì nhắn tin vào ờ, số điện thoại Zalo 0909 306 149 sẽ có nhân viên tư vấn gửi hình chi tiết cho bạn. Bếp bên phải cũng đã khóa ra. Công tắc còn đang mở. Công tắc bên trái và bên phải vẫn còn đang mở ha. À, tiếp theo tôi sẽ thử, ờ, thử bếp với ờ, pin sạc cho các bạn xem đây là bộ pin sạc thì ờ, khi sử dụng pin sạc thì các bạn dùng cái lò xo này móc vào cái đầu cực cực dương tôi sẽ sẽ đánh dấu sẵn bên đây dấu cộng dấu trừ để tôi lấy cái đây cục pin này có đeo đánh dấu sẵn ờ, dấu cộng dấu trừ hiển thị ờ, cực dương và cực âm khi các bạn mua hàng thì tôi sẽ đánh dấu sẵn cho các bạn xem để ờ, mình dễ lắp thì sử dụng cái cái lò xo này móc vào cái lỗ nhỏ phía dưới trước của cực dương này móc vào đây và xoay nó cho nó chạm vào cái cực dương thôi và nó cố định cái lò xo lại nếu mà các bạn không gắn à, vào cái lỗ nhỏ này thì bếp nó sẽ không có chạm được vào cái cực dương thì nó không đánh lửa hoặc các bạn à, tháo cái lớp này ra thì nó cái lò xo nó dễ à, bị ngoài của cái bên ngoài này nó là cực âm nó chạm vào cái cực âm á thì nó sẽ bị hư pin sử dụng pin sạc hoạt động bình thường đây là dòng cơ bản của Green ờ, Night thì nó không có cái ờ, chức năng hẹn giờ nấu hoặc nướng các bạn ờ, muốn hẹn giờ nấu hoặc nướng thì sắp giới thiệu với các bạn đây là cái ổ cắm hẹn giờ các bạn ờ, có thể dùng cái ờ, ổ cắm hẹn giờ này để hẹn giờ ờ, nấu hoặc nướng cho bếp để sử dụng cái ổ cắm hẹn giờ này thì cái cục sạc đây là cục sạc cái đầu này mình sẽ cắm vào bên hông của bếp bên hông của bếp thì shop đã gắn sẵn một cái đầu chờ gắn cục sạc vào đây và cái cục sạc này thì mình à, cắm vào cái ổ cắm hẹn giờ và sau đó thì mình cắm cái ổ cắm hẹn giờ này vào ổ điện set này để ờ, hẹn giờ ờ, cho bếp nếu mà bấm quá cái thời gian mong muốn thì mình rút ra rồi ờ, cắm trở lại tôi sẽ thử bếp với một phút khi sử dụng cái ổ cắm hẹn giờ này thì các bạn phải lấy cái viên pin ra lấy cái viên pin mới sử dụng được cái ổ cắm hẹn giờ tôi sẽ thử bếp với một phút ha bếp ga nội địa nhật số điện thoại của anh Nam theo số điện thoại 0909 306 149 các ờ, cửa hàng đại lý có thể liên hệ trực tiếp với anh Nam để có ờ, chính sách ưu đãi dành riêng cho đại lý các bạn xem trên YouTube trên TV có thể tìm kiếm với từ khóa rẻ hơn khuyến mãi để xem thêm à, nhiều video thử bếp của chúng tôi sau à, thời gian một phút hàng giờ thì à, bếp đã tự động khóa ga tắt lửa tôi có bán cái loại à, van ga 50 led 345S đây là van à, tự động và bên chúng tôi bán với giá 130 nghìn những nơi khác họ bán à, với giá 160 180 thậm chí 200 nghìn và giới thiệu là van ga nhập khẩu thì thực chất là van này chỉ tất cả là van này chỉ sản xuất tại Việt Nam thôi nó chỉ mang công nghệ Nhật Bản Ờ, van này thì nó phù hợp với bắp bếp ga nồi địa nhật nó cho ngọn lửa xanh đẹp hơn van được ờ, sản xuất tại ờ, nhà bếp Vina công ty nhà bếp Vina khu công nghiệp Tân Bình quận Tân Phú thành phố Hồ Chí Minh chúng tôi bán kèm cái bếp bán giá ưu đãi với giá 130 nghìn tôi đã thử xong bếp với thử xong các chức năng của bếp hẹn các bạn vào video thử bếp tiếp theo